thân tâm thường an lạc vạn sự kiết tường như ý nam mô thường an lạc bồ tát ma ha tát kính thưa quý phật tử thân mến tất cả chúng ta sống giữa cuộc đời này ai cũng mơ ước mong cầu niềm an lạc hạnh phúc đến với mình đến với gia đình thân quyến của mình nhưng quý vị muốn có được sự an lạc hạnh phúc đó ta phải gieo trồng cái nhân chứ không thể nào ngồi mơ ước suông mà có thể thành tựu được nền giáo lý của đạo phật được đặt trọng tâm trên nền tảng nhân và quả đức phật đã chỉ dạy cho chúng ta phương cách kiến tạo hạnh phúc an vui giữa đời thường tại thế gian này chứ không phải chỉ sau khi chết nhưng giá trị cao quý của đạo Phật còn ở chỗ không phải chỉ hưởng niềm hoan hỷ an lạc chỉ trong đời này mà tận cùng kiếp tương lai nữa quý vị cho nên đây là cái hạnh phúc chân thật miên viễn nếu chúng ta biết thực hành đúng theo lời Phật dạy giáo lý của đạo Phật là những phương pháp giúp cho chúng ta chuyển hóa mê lầm trở thành một con người giác ngộ lìa xa những đau khổ để kiến tạo hạnh phúc an lạc. Hôm nay đây, con xin mạng phép mượn lời Phật dạy để chia sẻ cùng toàn thể quý Phật tử nơi đạo tràng Bát Quan Trai, chùa Hương Thiền qua đề tài bí quyết sống an lạc. Với đề tài bí quyết sống an lạc, thật ra nói là bí quyết là cho nó hấp dẫn chút xíu thôi chứ không có cái gì gọi là bí quyết cả mà đây là những nguyên tắc sống nếu chúng ta biết thực hiện theo những nguyên tắc sống này quý vị sống đời an lạc và hạnh phúc vậy thì điều thứ nhất để sống đời hạnh phúc an lạc đức phật dạy chúng ta ít tham muốn một chút đi quý vị và luôn bằng lòng biết đủ với những gì mình đang có ngay trong hiện tại quý vị sẽ có an lạc và hạnh phúc trong kinh bát đại nhân giác phật dạy như sau đa dục vi khổ sanh tử bì lao tùng tham dục khởi thiểu dục vô vi thân tâm tự tại tham muốn nhiều đau khổ càng nhiều nhọc nhằn ở trong đường sinh tử cũng bởi do lòng tham muốn mà ra ít muốn biết đủ thì thân tâm mới được an vui tự tại và con xin trích dẫn tiếp lời Phật dạy trong kinh Di giáo là giờ phút cuối cùng khi Đức Thế Tôn nhập Niết Bàn. Ngài khuyên nhắc hàng đệ tử của mình phải sống một đời sống thiểu dục, tri túc. Và Ngài nói rằng người biết đủ tuy nghèo nhưng người đó giàu. Người không biết đủ tuy giàu nhưng mà người đó nghèo. Người biết đủ tuy nằm dưới đất co tay làm gối vẫn thấy an vui người không biết đủ dù ở thiên đường cũng không vừa ý vừa dựa vào cái nguyên tắc lời Phật dạy đó hàng Phật tử xuất gia tại gia chúng ta sống ít tham muốn hằng biết đủ đi quý vị thì quý vị mới có được một đời sống an lạc giải thoát kính thưa quý Phật tử phàm nhân chúng ta thì lòng tham muốn tham cầu của mình không biết chán không biết đủ không bao nhiêu là đủ không bao nhiêu là đầy cho nên được ví như là một cái túi không có đáy cái túi tham không đáy mà vật dục ở trên thế gian này vật chất ở trên thế gian nó hữu hạn lòng tham muốn của con người lại vô cùng vô tận cho nên chúng ta không bao giờ biết thỏa mãn vì lẽ đó mà chúng ta sống trong nỗi khổ niềm đau phiền muộn hoài quý vị nếu chúng ta biết dựa vào nguyên tắc thiểu dục tri túc ít muốn biết đủ mà Đức Phật chỉ dạy Tất cả chúng ta đều sống một đời sống giản dị nhưng mà hạnh phúc an vui Con xin mạng phép kể cho quý Phật tử nghe một câu chuyện Ngày xưa có một ông nhà giàu nọ Ruộng đất thì cò bay thẳng cánh Nhà cửa ông vật chất tài sản tiền của không thiếu một thứ chi chẳng những không thiếu mà nó quá đủ nó quá dư thừa vậy mà ông ta chưa vừa lòng nữa quý vị nay thì ông ta đổi con ngựa này mai là đổi chiếc xe khác mà cứ đổi ngựa đổi xe thay đổi liên tục hôm nay ông thấy người ta đi trên một chiếc xe ngựa đẹp đẽ lộng lẫy là về hai ba bữa sau hoặc một tuần lễ sau là ông phải có chiếc xe y hệt như người ta rồi bữa khác ông lại thấy người ta đi một cái chiếc xe ngựa khác nữa thì ông cũng không thỏa mãn bằng lòng với cái mà mình đang có tiếp tục ông thay đổi nữa mà cứ bao nhiêu đó làm cho ông cứ bất an phiền não tại sao người ta lại hơn mình như vậy còn mình tại sao có tiền có bạc mà mình lại thua người ta ông mới đi khắp tất cả mọi nơi ông thấy cái gì hay cái gì đẹp thấy cái gì mà người ta có mà bản thân ông chưa có ông chưa vừa ý với cái gì mình đang có mà muốn có được như người ta cho nên ông cứ thay đổi trong cuộc sống của mình liên tục mọi nội mà xe ngựa của ông đi ông thay đổi trên 500 chiếc trên 5 chiếc xe mà cứ thay đổi liên tục như vậy một hôm nọ thì ông dùng chiếc xe ngựa của ông đi du lịch chơi thì trên đường đi vì đường quá xa cho nên ông mỏi mệt dừng chân lại nơi một bóng cây cổ thụ để nghỉ mát khi ngồi nghỉ mát dưới bóng cây cổ thụ thì ông nhìn vào phía bên trong là một cái chồi tranh nhìn cái chồi đó nó nó rách nát hết rồi quý vị mà nó siêu sụp như vậy trong cái chòi tranh đó có một người nọ đang lúi húi đang lúi húi không biết họ đang làm cái gì ở bên trong mà đang lúi húi làm công việc của họ rồi chốc lát ông cũng không để ý tới một hồi cái ông nhìn ra thì chính cái bóng dáng của người đó lại ở nơi cái nương rẫy của mình lại bẻ ngô bẻ bắp đào khoai cái ông ta mới bước đến gần cái ông ta mới nói Sao ông khổ dữ vậy Đời sống suốt tháng quanh năm Phải giải nắng dầm mưa lâm lũ vậy sao Cực khổ dữ vậy Cái ông bác này ông quay lại Ông cười Ông nói có gì đâu khổ Ở đời có làm mới có ăn Không làm sao có ăn được Giả lại mình làm Thì vận động như thế này Thì thân thể mình nó mới khỏe mạnh Và đối với tôi tôi không thấy gì khổ Mà đối với tôi Việc làm hàng ngày Đó là lẽ đương nhiên thôi không có gì phải khổ cả nhìn thấy ở trong cái nồi cơm của ông bác này nửa phân nửa là bắp phân nửa là khoai thật sự trong nồi không có hộp cơm nào mà nửa là bắp nửa là khoai luộc vậy mà ông bác nấu xong rồi cái gấp ra cái dĩa nồi đó mời mời cái ông nhà giàu này ăn cái ông ta nhìn thấy nuốt không nổi rồi nha vậy mà sao thấy cái ông bác này ông ngồi ông ăn ngon lành tỉnh bơ cái ông này ông mới đứng dậy ông nói anh bằng lòng với đời sống của anh vậy sao không lẽ suốt đời anh cứ sống với nghề nương rẫy quần quật Lam lũ vất vả đổ mồ hôi sôi nước mắt về hoài Anh không muốn vươn lên trong cuộc sống sao Cái ông bác kia ông mới trả lời Ông hay hỏi vươn lên bằng cách nào Anh nói vươn lên là mình tìm một cái chỗ nào đó một cái trú nào, xứ nào đó phồn qua náo nhiệt người đông đảo để mình mua bán mình đổi đổi nghề có đâu mà tối ngày nương rẫy giải nắng dầm mưa mà ăn chỉ có mấy củ khoai lang với lại vài trái bắp như vậy sống qua ngày à Thấy ông bác kia ông nói nhưng mà tôi cảm thấy là đời sống tôi vui Như vậy là quá đủ đối với tôi rồi Vì tôi nhìn ra kia Có người không có bắp để ăn không có khoai để luộc còn tôi có bắp có khoai có đất để trồng trọt có thu hoạch như thế này có ăn như thế này là quá quý rồi lúc mà ông nhà giàu ông ngồi thấy ông này ăn ngon lành ăn xong rồi cái ông đem cái dĩa của ổng á ổng đi rửa thì mới nhìn lại cái ông này hai cái chân của ổng què quặt hết ông lết không mà quý vị cái ông nhà giàu mới giật mình mới nói mình có xe có ngựa mà mình còn chưa hài lòng còn cái ông này ông què hoặc ông không có cái đôi chân vững chắc để đi mà ông nói là ông sống ông vui ông khỏe thì ra cái đạo lý ở đời con người chúng ta sẽ dĩ sống phiền não bất an không có niềm vui không có hạnh phúc là bởi vì lòng tham cầu không biết chán không biết đủ đó quý vị riêng đối với ông bác này thì ông ta cảm thấy là như vậy là quá đủ đối với tôi mà ông lại không có đôi chân vững chắc để đi nữa đó nha què quặt đó quý vị còn cái ông nhà giàu nó suy gẫm lại bản thân mình có chân đi có nhà cao cửa rộng ở có xe có ngựa lộng lẫy mà mình cứ đua đòi không biết đủ không biết chán cho nên mình cảm thấy cuộc đời của mình không có hạnh phúc không có an lạc bây giờ nhìn đời sống của một cái bác nông dân làm rẫy làm nương thôi mà người ta sống nhàn nhã thì ông nhà giàu này mới nhận ra được một cái đạo lý trên đời này chưa hẳn có tiền đầy đủ vật chất sống hạnh phúc mà hạnh phúc an lạc đó là một đời sống giản dị không cầu kỳ không tham cầu cũng như hằng luôn biết đủ đó quý vị vì ta biết đủ là đủ mà đợi đủ không bao giờ đủ đâu quý vị ơi nếu quý vị cứ tham muốn hoài bao nhiêu cho thỏa lòng tham của kia giới hạn đâu có làm cho ta vui muốn một có một rồi vừa lòng chưa chưa muốn có mười mà nếu có đủ mười rồi vừa ý chưa cũng chưa chúng ta lại muốn có trăm cho nên suốt đời ta bận rộn cũng chỉ vì lo ăn nè lo mặc nè chuyện áo y nếu ăn mặc đủ rồi thì lại suy nghĩ phòng trung còn thiếu vợ đương thì Vợ đẹp, con ngoan đều đủ cả Lo rằng không xe không ngựa lấy đâu đi Ngựa đã thành bày xe đã sẵn Lại sợ không ruộng đất khó thu chi Mua được ruộng vườn trăm vạn mẫu Lại lo không danh phận bị người khi Tam phẩm tứ phẩm còn chê ít Ngũ phẩm thất phẩm có ra gì nhất phẩm vừa lên ngôi tể tướng lại mong muốn thành vua chắc có khi thỏa lòng lên được ngôi thiên tử mong muốn thành tiên để sống trường kỳ tham vọng leo thang không ngừng nghỉ vô thường hoặc đến ôm hận đi thôi quý vị đâu quý vị suy gẫm lời Phật dạy rồi quý vị thấy trong đời sống hàng ngày có phải như vậy không Suốt đời chúng ta bận rộn cũng chỉ vì lo ăn, lo mặc Chỗ ở, ngủ Có nhiêu đó thôi à Mà suốt tháng quanh năm quần quật luôn nghe quý vị Mỗi một buổi sáng ban mai bừng dậy trên khắp mọi nẻo đường Từ thành đô cho đến đồng quê Từ cao nguyên cho đến đồng bằng Quý vị thấy từng đợt suối người, rừng người Họ nhộn nhịp để lo làm gì kiếm tiền phải không quý vị lẫn quẩn lanh quanh chạy đuổi để tìm kiếm gọi là hạnh phúc của thế gian có được nhiều tiền nhiều bạc mới có được hạnh phúc ư chưa chắc à nghe quý vị có những người nhà cao cửa rộng tiền muôn bạc bể mà vẫn đau khổ phiền não dài dài vậy thì hạnh phúc không phải lắm tiền nhiều bạc hạnh phúc không phải nhà cao cửa rộng hạnh phúc không phải chỉ là đầy đủ nhu cầu vật chất mà hạnh phúc đó là gì chúng ta không tham cầu ít tham muốn và hằng luôn biết đủ nhận ra rằng mình đang có những cái thứ gì đó là cái phước báo của chính mình đó hãy vui vẻ mà đón nhận tận hưởng niềm hạnh phúc đó và hãy tăng trưởng phước báo của mình thiệt là nhiều qua phương cách bố thí và cúng dường biết chia sẻ biết cho đi đối với những thứ mình chưa có không ham cầu đối với những thứ mình đang có luôn biết đủ thì quý vị sống an vui cơm rau đỡ dạ đói nhà cỏ che gió sương người đời nếu biết đủ phiền não chẳng còn vương nhưng quý vị biết chăng nếu chúng ta không biết đủ thì sao tham cầu hoài à Mà không bao giờ thỏa mãn được Và lòng tham của chúng ta nó giống như cái túi Nó không có đáy Cho nên không bao giờ quý vị biết đủ đâu Nguyễn Công Trứ đã từng nói Tri túc tiện túc đại túc hà thời túc Tri nhàn tiện nhàn đại nhàn hà thời nhàn Biết đủ là đủ, đợi đủ không bao giờ đủ Đâu quý vị nhìn ra đi Có rất nhiều người giờ này đời sống của họ có bằng mình hay không vậy mà một số phật tử vẫn không bằng lòng với đời sống hiện tại của chính mình thường than thở hờn trách quán giận cuộc đời qua câu nói sao đời tôi khổ quá tôi sanh ra nhằm phải một cái số số phận hẩm hiu xui rủi số con rệp họ nói vậy nha số nghèo phải chịu long đong làm bao nhiêu cũng quần không ít gì Số giàu khỏi phải làm chi Ngồi chơi tiền của cũng đi vô nhà Thương hai số phận người ta Người ăn không hết Kẻ nhà sập siêu Cuộc đời sao lắm trớ trêu Nào hay số phận lắm điều trái ngang Họ cho rằng sanh ra giữa cuộc đời này mang thân phận của một con người Ai cũng có số hết mà cái số nghèo rồi đi tới xứ mô cũng nghèo làm cũng vậy không làm cũng vậy cho nên họ buông trôi cuộc đời mình cho bàn tay của số phận số mệnh an bài sắp đặt nhưng cái mà chúng ta gọi là số phận số mệnh đức phật bảo rằng đó chính là kết quả do chính nghiệp nhân mình gây tạo đó quý vị ngày xưa có một ông bà lâm môn nọ ông đi đến nơi tịnh xá gặp đức phật ông mới hỏi Thưa sa môn Cù Đàm Tại sao tôi là người có học thức, có văn hóa, có trình độ, có học vị Có tài năng, lại siêng năng giỏi vắng Mà tại sao tôi lại làm không có dư Một ngày đủ ba bữa ăn thôi không dư giả Cho nên tôi sống tôi cảm thấy tôi bất an, thiếu thốn Và tôi tức cái gì nè Cái ông hàng xóm gần tôi đây Ông thiếu học thức dốt không biết chữ mà tại sao ông giàu hơn tôi tôi tức vậy đó tức tại sao mình có học thức nè mà mình lại siêng năng giỏi vắng nè mà tại sao mình nghèo hơn ổng còn ổng dốt nát ổng lại giàu hơn mình đức phật mới trả lời ông có biết vì sao mà đời sống của ông bất an phiền não ông có biết hay không ông này ông nói ổng không biết cho nên ổng mới đến hỏi Đức Phật mới nói là bởi vì ông để cho năm loại thuốc độc nó hại chết ông rồi Nó hại chết ông đó Ông Bà La Môn này nói tôi có bao giờ sử dụng thuốc độc đâu Mà Sa Môn Cù Đàm nói là tôi bị thuốc độc hại chết Đức Phật nói ông bị năm loại thuốc bọt độc như sau hại chết ông mà nó chết dần chết mòn và nó đưa ông đến cái chỗ đau khổ cùng cực loại thuốc độc thứ nhất đó là ông để cho lòng tham lam nó hại chết ông ông cho rằng ông là một cái người giỏi vắng siêng năng có trình độ có văn hóa có học thức mà tại sao làm ngày ba bữa ăn chỉ đủ thôi không dư ra sao ông không nhìn lại nhìn lại sau lưng của mình đi nhìn xuống mình thấp một chút xíu đi đừng nhìn cao quá thì ông sẽ thấy rõ hiện tại bây giờ có người cơm không đủ ăn chứ không phải được ba bữa ăn như ông đâu Nhà không có mà ở Áo không đủ để ấm Mà ông có nhà để ở Có cơm cháo để ăn Và có áo để mà Ông hạnh phúc sướng hơn người ta rồi Ông không thấy chỗ này sao Mà ông lại buồn giận tức Tại sao mình giỏi giắng siêng năng Có học thức mà mình lại nghèo nàn Ông để cho cái lòng tham lam không biết đủ không biết chán của ông nó hại chết ông nó khiến cho ông phiền não khổ đau đó đây là loại thuốc độc thứ nhất ông lại bị loại thuốc độc thứ hai nó hại chết ông đó là cái tâm đố kỵ ông nói rằng cái ông hàng xóm gần nhà ông á, thiếu văn hóa dốt nát không biết chữ mà tại sao làm giàu giàu hơn ông ông tức đó là cái tâm đố kỵ cái tâm tật đố nó hại chết ông đó ông thấy người ta thành tựu thành đạt người ta hơn ông cái ông sanh tâm tật đố ganh tị với người ta ông cảm thấy khó chịu ông để cho cái lòng tật đố đó nó hại chết ông rồi tại sao ông không thực tập tùy hỷ vui theo với cái sự thành công thành đạt của người cho nên người ta có người ta vui phải rồi mà mình nhìn thấy họ có có được những thành tựu đó mình cũng tùy hỷ vui theo thì mình cũng có niềm vui sao dạy dột chi ganh tị tật đố để thấy người ta giàu cái mình tức vậy quý vị thấy không mình để cho cái tâm đố kỵ là loại thuốc độc thứ hai hại chết mình đó đức phật lại dạy ông để cho cái tính ngã mạng cống cao đó nó hại ông nó làm cho ông phiền não khổ đau bởi vì ông cho rằng mình là người có tài năng nè có học thức nè có học vị nè giỏi vắn hơn người ta mà ông quên một điều núi này cao còn có núi khác cao hơn Ông giỏi còn có người giỏi hơn Ông ngã mạng công cao Ông nghĩ rằng tại sao ông hơn mọi người mà ông nghèo hơn người ta Cho nên ông để cho cái tính cống cao ngã mạng đó nó hại Ông nó làm cho ông phiền não đó Và ông bị cái loại thuốc độc thứ tư đó là cái đầu ngu si Không hiểu rõ nhân quả xử lý Ông nói rằng cái ông kia thiếu học thức dốt nát mà tại sao giàu hơn ông còn ông có học thức mà ông nghèo hơn người ta bởi vì ông ngu si ông không hiểu rõ được làm giàu là do đâu làm giàu là do đâu vậy quý vị có phải là dốt không làm giàu được không không phải đâu không phải là giỏi vắng siêng năng mới có thể làm giàu chưa chắc à nha mà giàu là do đâu là do gì biết tu phước biết bố thí biết cúng dường biết tu phước cho nên có phước có đức mặc sức mà hưởng làm chơi vẫn ăn thiệt tại sao ông không hiểu rõ nhân quả xử lý một cách rõ ràng mà ông nói rằng cái ông kia dốt nát mà tại sao giàu hơn ông bởi vì người ta biết tu phước còn ông không biết tu phước đó ông ơi ông để cho cái đầu ngu si nó hại chết ông rồi rồi cái loại thuốc độc thứ năm nữa đó là gì đó là cái ý hẹp hòi cái tâm của ông quá hẹp hòi đi ông không mở rộng tấm lòng của mình ra mà ông hẹp hòi ông thấy người ta hơn mình là ông tức mà bản thân của ông đây nếu mà mở rộng cõi lòng ra thấy người ta thành tựu thành đạt mình vui vẻ thì mình có hạnh phúc cái, cái công đức của sự tùy hỷ vô lượng vô biên mà tại sao mình để cho cái tâm hẹp hòi chi để cho mình phải phiền não khổ đau tức tối không có yên ổn chút xíu nào ông đã bị năm loại thuốc độc nó hại chết ông đó Vậy thì qua lời Phật dạy đối với bà La Môn ấy Chúng ta xét lại coi mình có bị những loại thuốc độc kia hại chết mình trong đời sống hiện tại hay không quý vị? Có không? Nếu quý vị để cho cái lòng tham lam mà không biết đủ, không biết chán không biết bằng lòng với những gì mình đang, đang có trong hiện tại mà cứ tham muốn dục vọng tham cầu không không biết dừng lại thì quý vị sẽ để cho cái loại thuốc độc của lòng tham lam này nó hại mình đó quý vị nó sẽ biến mình trở thành một loài ngạo quỷ khao khát thèm thuồng dạch sẽ tìm đủ mọi mưu ma chức quỷ chức quỷ để làm gì để thu vét để tóm thâu về cho phần mình nhưng mà phước ai nấy hưởng quý vị ơi dù cho hôm nay chúng ta có đủ mọi phương cách gian trá lừa đảo xảo quyệt môn mô để chiếm đoạt chiếm hữu chiếm dụng cái tài sản của người đem về phần mình quý vị cũng không bao giờ giữ được đâu cái của mà mình tạo ra bằng mồ hôi bằng công sức lao động bằng nghề nghiệp lương thiện chánh đáng mà còn không giữ gìn được huống chi cái của phi tài quý vị để sống một đời sống an vui an lạc giải thoát quý phật tử không tham cầu nhiều tôi như vậy là quá đủ rồi đời sống của tôi ngày nào cũng có ba bữa ăn rồi có những vị phật tử là tới tuổi về già này thì hình như ở nhà ăn cơm không có được nhiêu ngày hết mà đi đến đạo tràng không con nhìn lại thì quý phật tử hầu như đi một tháng hết 29 ngày rồi phải không quý vị đi đến đạo tràng tham dự khóa tu ăn cơm chùa không à không có sao đâu quý vị một số quý phật tử nói con đi đến chùa tham dự khóa tu ăn cơm chùa ba bữa sáng trưa chiều về quý thầy quý cô còn cho một món đồ ăn đem về nữa vậy mà con không có tiền để cúng dường tam bảo sợ mắc nợ mang tội không dám đi đến đạo tràng tu không có sao đâu mắc nợ đời thì quý vị sợ sợ là phải gặp để đền trả quẩn quanh ở trong cõi đời này để trả nợ nhưng mà mắc nợ tam bảo gặp được tam bảo không có sao đâu quý vị đừng lo đừng sợ chỗ này nha cứ đến chùa tu học thật là tốt đi không có tiền cúng dường cũng không có sao đâu quý vị đừng sợ mắc nợ mắc nợ tam bảo không có sao hết gặp lại tam bảo à ráng nỗ lực tu đó là mình đền ơn tam bảo rồi quý vị rồi quý vị cứ bằng lòng với đời sống hiện tại của mình tuy tuổi già mà còn có sức khỏe thường xuyên đi đến đạo tràng quý lắm rồi quý vị giờ này có những người sống không yên mà chết không được nằm trên giường bệnh bức bách đau đớn với những căn bệnh nan y còn mình như vậy mình quá tốt rồi hãy tận hưởng niềm hạnh phúc mà ta đang có hôm nay đó là thừa hưởng một gia tài sức khỏe là gia tài của đời người mà hôm nay chúng ta có được sức khỏe đi tới đi lui đi tới đạo tràng để tu học như thế này quá quý rồi quý vị hãy hưởng hạnh phúc an lạc mà mình đang có chớ có tham cầu nhiều nha đây là bí quyết để sống một đời sống an lạc đó cái bí quyết thứ hai để sống một đời sống an lạc Đức Phật dạy chúng ta phải tin sâu vào nhân quả Vì chúng ta không tin sâu sắc vào nhân quả Cho nên gặp cái chuyện rủi ro bất trắc không may Xui rủi đến với mình đó quý vị Cái quý vị dễ dàng hờn trách Và đổ lỗi tại sao ông trời ông bất công Phật không có linh Và lòng người sao nhâm hiểm lại đối xử với tôi như vậy Nhưng nếu chúng ta tin hiểu sâu sắc về nhân quả kết quả mà chúng ta gặt hái trong đời dù khổ dù vui có phải do trời mang đến hay không quý vị có phải không có phải do phật giáng họa cho mình không rồi có phải người đem đến cho mình không quý vị mà do chính chúng ta gieo trồng cái nhân như thế nào nó đưa đến cái quả như thế đấy có nhiều vị phật tử vì không tin hiểu sâu sắc về nhân quả cho nên sống trong phiền não khổ đau Bản thân của vị đó có đủ duyên đến chùa học Phật nghe kinh Nhưng chưa đủ niềm tin, chưa có được chánh tri, chánh kiến với vị Vị này đến nói vậy nè, sư cô ơi Con buồn lắm, phiền não quá đi Mình muốn tu cho yên ổn, thanh tịnh để mình tu Nhưng mà hoàn cảnh của mình đó, nó tác động hàng ngày Nhăn nhãn trước mắt mình Cái hiện cảnh nó diễn ra làm sao có thể an lòng mà tu được rồi lắng nghe tâm sự của các vị phật tử này kể lại sư cô nghĩ coi ngày xưa chồng mất sớm một thân của cô ấy nha là phải buông tảo bán tần giải nắng dầm mưa gian khổ để nuôi con mình khôn lớn trưởng thành mà bây giờ con của mình chỉ có một đứa một là đứa con trai thôi nên lập gia đình xong rồi giờ mình ở chung với nó bao nhiêu tiền của tài sản giao hết rồi ngày xưa mình chưa giao hết cho nó thì nó còn trọng vọng mình chút nhưng mà bây giờ giao sạch hết rồi mình không còn cái gì nữa thì lúc này nó đối xử nó quay tới nỗi mà nó quay trở mặt 360 độ luôn họ nói vậy nha ngày xưa thì đi, đâu cũng má con đi đó nghe má má vài bữa con về nó đi đâu hoặc là nó làm gì nó cũng thưa nó cũng hỏi và nó cũng quan tâm lo lắng cho mình bây giờ cổ nói tuổi về già không làm gì ra tiền hàng ngày sống nhờ con cho nên khổ lắm sư cô ơi chuẩn bị đi tham dự khóa tu nè cái mới nói ngày mai này má đi chùa nghe con cái nó trả lời bà muốn đi đâu bà đi mắc mới gì bà nói tôi nghe chi vậy mà không có tiền sao đi được quý vị nói vậy để cho nó biết để nó cho mình ít tiền bỏ túi mình đi xe hoặc là đi đến chùa cũng phải cúng dường tam bảo mới ăn mới ăn cơm chùa mới ngon mà tại sao nó nói vậy đó chặn ngay cái cổ họng mình là thôi không thèm nói luôn rồi cổ nói mình trái gió trở trời nhất là mùa đông đến nè hò ho cả tuần lễ luôn nha mà chưa hề nó mở lời nó hỏi má có sao không đi khám bệnh không có lấy thuốc uống chưa nó chưa hỏi một tiếng nữa đang ngồi ăn vậy đó là ho sặc sụa ho đến nỗi có thể ói trên bàn ăn nhưng mà cố kìm lại vậy mà nó quay lại cái nó nói một câu nghe muốn trào nước mắt ra luôn cậu nói là nó nói lịch sự một chút đi biết giờ này là giờ gì không ngồi trên bàn ăn mà ho kiểu đó ai nuốt nổi lịch sự một chút đi nó nói với bà già vậy đó có nghĩa là bà già không có lịch sự chứ gì cho nên bà mới đi ra ngoài bà ho ho xong rồi nửa tiếng hồ trở vô trên bàn ăn u ơi sạch hết còn chữa miếng nào để mình ăn đâu nhìn thấy vậy cái tuổi thân ơi là tuổi thân cái xong rồi con vợ nó ăn chung với nó với con nó xong rồi ăn nguyên mâm vậy đó rồi dọn mình ngồi đó mình mình ho mình ăn không được mà nó nói mình lịch sự chút đi chứ tức là tránh chỗ khác để cho vợ chồng nó ăn cho nó ngon mình ngồi đó mình ho là mất lịch sự nó ăn không có ngon rồi mình đi chỗ khác mình ho xong rồi bây giờ trở vô không còn miếng nào ăn hết chẳng những vậy mà nó còn dẹp đồ ăn hết nữa chứ nó dẹp hết trên bàn xong rồi con vợ của nó ho không phải là ho nữa mà mới có ách xì có một cái nó hỏi em em có sao không thế cổ nói ôi trời ơi mình thấy mình nghe mắt thấy và tai nghe nó tức tức ơi là tức mình nuôi con lớn lên ngày xưa nó còn nhỏ mình mớm cho nó từng miếng cơm nhai từng miếng cơm lừa từng miếng xương cá mà bây giờ nó đối xử với mình tệ vậy đó trong lòng khó chịu lắm quý vị ơi cái phiền não đâu có ăn nữa đâu bỏ đi đến chùa ở trong chùa hai ba ngày mà không ai gọi điện đến hỏi thăm coi bà già này bà đi đâu hả Thế cô nói con đi ba ngày rồi đó sư cô mà nó chưa từng gọi một cú điện thoại cứ cầm ngồi niệm phật ở trong chùa cái cầm điện thoại lên coi cầm điện thoại lên hoài rồi nói cô ơi cô niệm phật cô tắt điện thoại đi để tâm cô thanh tịnh niệm phật vậy mà cổ đâu có chịu tắt đâu cổ cứ để điện thoại đó rồi cái lâu lâu chừng năm 10 phút cái rút cái điện thoại ra nhìn coi nó có gọi cuộc gọi nhỡ không tức là trong hờn mát bỏ nhà đi nhưng mà trong con nó gọi lại nó hỏi thăm mình tiếng để mình lấy tinh thần tha thứ cho nó trở về nhưng mà ba ngày trời ở trong chùa nó không gọi cú điện thoại coi bà già này chết hay sống nữa quý vị thế cổ cảm thấy cổ đau lòng cái cổ nói sư cô thấy không con vô đây con ở ba ngày rồi đó ngày nào con cũng cầm điện thoại lên con canh coi nó có gọi không nhưng mà nó không gọi nữa nó nói sư cô thấy chưa con của con nó đối xử với con như vậy cái con mới trả lời một câu cô ơi cô đừng buồn đừng giận đừng trách ai hết nếu cô tin sâu vào nhân quả nếu khi xưa mình hiếu với mẹ cha thì con cũng hiếu với ta khác gì nếu mình đã ăn ở vô nghì thì đừng mong con hiếu làm gì uổng công lắm quý vị ơi tin hiểu nhân quả chúng ta không có buồn, Xét lại coi Mình có đối xử với cha mẹ của mình tốt hay không Có hay không quý vị nếu mà mình đã đối xử với cha mẹ mình tốt ngay hiện đời mà tại sao mình gặp những đứa con nó ngỗ nghịch nó đối xử tệ bạc với mình như vậy thì mình cũng biết rằng không phải là cái quả này là do cái nhân hiện đời mà đó là do cái nhân quá khứ mình cũng đã từng đối xử với cha mẹ mình như vậy vui vẻ mà trả nghiệp đi quý vị ơi dù cho bây giờ chúng ta có trốn đường nào cũng trốn không khỏi nhân quả và có, có tránh nơi đâu cũng không thoát khỏi đức phật đã từng dạy dù cho bay vút lưng trời Dù cho đáy biển trốn thời được đâu Dù cho nấp dưới hang sâu Không nơi nào tránh quả sầu đã gieo đâu quý vị Không nơi nào chúng ta trốn tránh được nhân quả Cho nên hãy vui vẻ đón nhận tất cả những cảnh duyên Dù là khổ dù là vui đến với mình nhưng mà người có học Phật tin sâu vào nhân quả Thì không buồn, không giận, không oán, không trách ai vì ta đã gieo trồng cái nhân như vậy cho nên ta gặt hái kết quả như vậy giả như hôm nay quý vị có gặp một hoàn cảnh hạnh phúc ấm êm một gia đình con cháu hiếu thuận thì quý vị cũng tự nhắc nhở bản thân mình rằng mày đừng có mê nhiễm hồng trần mày đừng có để cho ngũ dục lục trần nó lừa nó gạt mày nó dụ mày nó nha cho mình có được nào là tiền của vật chất nào là gia đình con cháu hiếu thuận như vậy để nó dụ mình dụ mình để làm gì mình tham đắm cái cảnh duyên ta bà mình ghiền mình muốn ở lại đây luôn cho nên quý vị phải tự nhắc nhở với mình nói là tôi không bao giờ vì một chút cái cảnh duyên ở trước mặt của mình là thuận hay là nghịch mà chúng ta quên đi chí nguyện cầu sanh tây phương cực lạc quyết định một đời này Niệm Phật A-di-đà Tu tạo những công đức phước lành gì Đều hồi hướng Tây Phương Trang nghiêm Phật tịnh độ Cho con một đời này Vãng sanh cực lạc Để thoát khỏi cảnh giới ta bà Quá nhiều đau khổ này Quý vị ơi Và cũng không vì cái cảnh thuận hay cảnh nghịch đó Mà chúng ta vui buồn thương ghét oán hận thù hằn hay là đam mê đắm nhiễm vì chúng ta tin sâu vào nhân quả có nhiều vị phật tử như là cách đây mấy ngày khi con đi giảng sáng vừa mới đi ra cái gặp cái cô phật tử cô ngồi ngay cái băng đá ở trước giảng đường đây mà cái, đầu của cổ úp mặt úp đầu ở trên cái băng đá cô khóc mà con có cái tật hay tài lanh lắm thấy ai khóc là chịu không có nổi dù là con gấp đó nha một buổi sáng con đi giảng hai buổi còn về trưa về dạy học cho quý cô nhưng mà con vẫn ghé lại con hỏi cô ơi cô có việc gì không vậy cô sao cô ngồi đây cô có việc gì không cái cụ ngẩng cái đầu lên rồi là thấy con mắt bụp hết rồi cái cổ thấy con cái cổ mới nắm tay vậy nè cổ kéo con ngồi xuống cổ mới nói sư cô ơi con biết sư cô bận lắm nhưng mà sư cô cho con 5 phút ngồi cho con nói đi chứ nếu mà con không có nói được ra cái chút hết được cái tâm sự này chắc hồi con ra ngoài kia con đâm đầu vô xe hàng cho nó cán chết họ nói vậy đó cổ đau khổ đến như thế cái cụ mới nói sư cô ơi sư cô biết không năm nay con mới có 22 tuổi hả mà năm 18 tuổi con mới học lớp 12 chưa có thi tốt nghiệp xong nữa mới học lớp 12 thôi thì quen với một người bạn trai cùng lớp rồi cái bỏ học đi chơi cha mẹ mới cấm nói là học hành cho tới nơi tới chốn đi vì cha mẹ ngày xưa gia đình khó khăn cho nên không có được học hành vì vậy phải làm người nông dân cài sâu cuốc bẩm lao động chân tay vất vả cả đời mà cơm vẫn không đủ ăn áo vẫn không đủ mặc biết rõ điều ấy cha mẹ hy sinh chịu đắng chịu cay chịu nhọc nhằn gian khổ để lo cho con mình học tới nơi tới chốn để nương vào đó, cái kiến thức đó mà nó có tương lai sáng lạng sau này nó mới có thể đổi đời được nhưng mà cái cô gái này không hiểu được tấm lòng của cha mẹ khi cha mẹ cản ngăn không cho quen biết với bạn trai mà bảo rằng cố gắng học hành đi học xong đại học muốn gì cha mẹ sẽ chiều ưng ai cha mẹ gả đó nhưng mà cô này không chịu và đã cuốn đồ đi ông cha bà mẹ dành dụm được một ít tiền để ở trong tủ sắt vậy đó cái tủ cũng thường thôi nhưng mà mua cái tủ sắt có mấy trăm ngàn bốn trăm ngàn rồi cái để tiền trong đó cô này cô cãi banh cái tủ lấy mấy chục triệu rồi cái đi theo cái cậu bạn trai đó trốn đi lên thành phố cứ nghĩ rằng trốn ra đi như vậy sẽ tìm được hạnh phúc cho mình vì họ nghĩ một đời sống lý tưởng đó là một túp liều tranh hai trái tim vàng sai rồi quý vị ơi đó là một cái thế giới ảo tưởng không có thật bởi vì thực tế cuộc sống không phải chỉ có một túp liều tranh hai trái tim vàng là đủ mà nó còn đòi hỏi nhu cầu của cuộc sống cơm ăn áo mặc cơm áo gạo tiền nữa quý vị rồi cái xài hết cái số tiền mà ăn cắp của cha mẹ đó xài hết xong rồi lúc này cũng mang thai mang thai xong rồi thì chưa có kịp sanh đứa nhỏ ra thì bữa đó cái ông này ông trốn đi mất tiêu luôn rồi à. gọi điện cái số đó không có bắt máy nữa không tìm ra một thân một mình mang một bụng ở giữa đất Sài Gòn mà nhà trọ không có công ăn việc làm gì hết sao sống cổ mới bấm bụng chỉ còn một cái đường cùng là về xin lỗi cha mẹ đem cái mặt xấu của mình đó, chịu xấu để về xin lỗi cha mẹ để nhờ cha mẹ bảo bọc che chở cho mình trong cái hoàn cảnh mang thai chờ ngày sanh nở đây nhưng mà về tấm lòng cha mẹ nào cũng thương con hết rồi cha mẹ của cô cũng buông tảo bán tầng cày sâu cuốc bẩm để nuôi con sanh ra đứa cháu cái ngày mà sanh ra đứa con đó mới có được có một tuần lễ thôi thì hay tin cái cậu kia đám cưới quý vị ơi đám cưới cho nên cổ mới cổ buồn quá đó cổ bỏ đứa con nhà nhà trong đình mỹ mỹ thành đó bỏ đứa con nhà rồi ra ngoài chùa ngồi úp mặt xuống khóc nức nở và kể lễ cho con nghe như vậy nói sư cô ơi bây giờ con biết làm sao con của con mới sanh ra có 7 ngày mà anh ta phản bội con phụ bạc con bây giờ đi cưới vợ hôm nay là làm đám cưới linh đình luôn con đau khổ quá con không biết làm sao thế con mới nói thôi đi cô ơi cái việc gì nó cũng đã lỡ ra rồi ngày xưa cha mẹ của mình khuyên mình thì mình đâu có biết nghe lời nhưng mà hôm nay đàn bà phụ nữ con gái thì mình phải chấp nhận ôm con mà nuôi đi hỏng sanh nó ra thôi sanh phải có bổn phận và trách nhiệm đối với con cái bây giờ mình đừng có nghĩ gì nữa bản thân của cô không có nghĩ đến hạnh phúc của của bản thân mình bởi vì người ta cũng đã có vợ rồi mình lấy gì để mình mình níu kéo người ta lại không có một tờ giấy nào để làm bằng chứng là hai người kết hôn với nhau không ai làm chứng hết vì vậy mà cô phải tự buông bỏ tự mạnh dạn dứt khoát buông bỏ đi và xem như cái duyên cái nợ của mình chỉ có bao nhiêu đó thôi rồi cô cố gắng phụ giúp cha mẹ của mình tìm một cái việc làm gì đó để có công ăn việc làm hàng ngày có tiền để nuôi con mình khôn lớn trưởng thành chứ bây giờ cô có buồn có khổ có uất ức là tại sao người ta phản bội mình thì sự việc nó cũng đã như vậy rồi và mình tin sâu vào nhân quả chắc chắn rằng có một kiếp nào đó cũng, cô cũng đã từng phản bội người ta và làm cho người ta đau khổ cho nên ngày hôm nay mình mới chịu cái quả báo đó tin hiểu về nhân quả vui vẻ mà đón nhận đi và phải can đảm chấp nhận sự thật này trốn tránh chối bỏ cũng không được nữa phải mạnh dạng phải có trách nhiệm đối với những việc làm của chính mình chứ không phải làm xong rồi bây giờ thấy cho cha cho mẹ mình lo sanh đứa con ra rồi giờ thấy cho cha cho mẹ mình nuôi còn bản thân mình tối ngày cứ ôm mặt khóc hoài vậy sao mình sống như vậy mình tự hỏi lại lòng mình có hổ thẹn hay không có làm tròn trách nhiệm làm con có làm tròn trách nhiệm làm mẹ hay chưa con khuyên cổ rất là nhiều xong cái cổ gạt nước mắt cổ mới nói con cảm ơn sư cô đã dành không là 5 phút mà 15 phút khuyên con như vậy cho nên con nghe được những lời khuyên của cô con đã tin hiểu được một phần nào về nhân quả và lấy lại được tinh thần và con nguyện rằng sẽ cố gắng vươn lên trong cuộc sống chứ không để mình ngã quỵ rồi cái nằm chèm bẹp luôn mà phải đứng dậy để làm lại cuộc đời mình kính hương quý phật tử đó chỉ là một trong trăm ngàn vô lượng cái nỗi khổ đau trên cuộc đời này một trong những hoàn cảnh ở trong xã hội loài người mà chúng ta biết được và con tin chắc rằng quý Phật tử mấy mươi năm ở giữa cuộc đời này Thì quý vị đối duyên xúc cảnh sống giữa cõi đời trần tục Quý vị chứng kiến nhiều cái sự việc hơn con nữa Phải không quý vị? Nhưng mà quý vị nhìn lại đi Nếu chúng ta xét về mặt nhân quả Thì có cái quả nào mà nó không phát xuất từ cái nhân đâu quý vị khi chúng ta tạo tác cái nhân xấu ác lúc này mình mê lầm mình không biết bản thân mình phải là người gặt hái cho nên buông lung phóng túng mà tạo nghiệp xấu ác đến khi quả trổ rồi lúc đó mới kêu ca hờn trách chúng ta tin hiểu về nhân quả hoàn toàn chịu trách nhiệm với những hành vi tạo tác của chính mình phàm làm việc gì quý vị phải nghĩ đến hậu quả của nó cho nên chớ có làm những điều sai trái tội lỗi nha quý vị dừng lại đi vì mỗi ác nghiệp mình gây tạo là một tờ giấy nợ thôi trả hiện đời hoặc ở mai sau vay bao thì trả cũng bao xưa nay nhân quả luật nào nể ai Và một người đã tin hiểu sâu sắc về nhân quả rồi Thì dù cho cảnh duyên khổ hay vui đến với họ Họ hoan hỷ tiếp nhận bằng lòng mà không có đổ lỗi cho ai và vui vẻ để trả cho xong món nợ đời quý vị ơi chúng ta gặp nhau đây trong một gia đình gặp nhau đây trong cuộc sống hiện tại đức phật bảo rằng không ngoài tứ duyên tương hồi báo ân báo oán trả nợ và đòi nợ đó quý vị nếu mà món nợ đó mình trả hết rồi thì bây giờ dù cho mình có muốn giữ chân người ta trở lại muốn trả tiếp cũng không được mà khi chưa trả hết nợ dù quý vị trốn đường nào cũng không thoát khỏi nhân quả nó cũng sẽ truy cập tới nơi ở tại tỉnh Vĩnh Long có một gia đình Phật tử nọ hai vợ chồng đều là Phật tử thuần thành mến đạo trước đây cô chú có hai cây xăng nhưng mà bây giờ bán sạch hết Nguyên nhân bán sạch hai cây xăng là bởi vì Không có con mà bị đứa con nuôi nó phá banh hết gia đình cô chú là một người phật tử mến đạo hiểu được nhân quả cho nên sống đạo đức nhưng ngặt một cái gia đình bên vợ của chú nói rằng chỉ có một đứa con gái duy nhất mà bây giờ cô chú này chung sống với nhau 5 năm 7 năm mà chưa có con và đi khám bệnh thì bác sĩ cho biết là vợ chồng vô sinh cho nên gia đình bên vợ không đồng ý và nói rằng đổ thừa cho cái cậu này vô sinh chứ không phải con gái của mình vô sinh và nói nếu mà một là phải sinh đứa con nuôi để cho người ta có cháu ẩm bồng hai là bắt con gái về gả cho người khác cô chú này mới bằng tính với nhau và chọn cái con đường thứ nhất phương án thứ nhất đó là sinh con nuôi đi đến một diện mồ côi lập làm giấy tờ sinh đứa con nuôi trăm ngàn đứa trẻ mồ côi ở khắp tất cả mọi nơi trên đất nước Việt Nam mà tại sao không xin đứa nào xin phải một cái thằng con về nuôi lúc còn nhỏ thì nó đau nó bệnh liếc à đâu có biết nó đau nó bệnh đâu xin ở viện mồ côi về làm giấy tờ đàng hoàng nội mà lo tiền thuốc thang cho nó tốn không biết bao nhiêu tiền của lớn lên rồi nó ăn chơi nó kết giao với bạn xấu ác cờ bạc rượu chè hút chích quý vị ơi nó phá banh hết hai cái cây xăng rồi mỗi ngày như vậy đó sáng nó đâu học hành gì đâu nó bỏ học ngang vậy đó sáng cái nó hỏi có tiền không đưa tôi 2 triệu coi hai ông bà này mà không đưa là lấy dao ra nó mài dao nó cầm con dao nó liếc qua liếc lại vậy nè nó nói dao này khứa cổ ngon lắm à nha nói vậy đó là ban đầu thì ông ta còn tức còn giận còn nói tới nói lui còn cằn nhằn cử nhữ nhưng mà sau rồi thì chú này chú phật tử này nó bây giờ có nói cũng bằng thừa nó đâu còn lương tâm nhân tính của một con người nó có đâu còn biết lắng nghe cái nào phải nào quấy nữa đâu càng nói mình càng mối miệng mệt hơi mà không lợi ích gì hết thôi nó đội nhiêu đương nhiêu cái rốt cuộc rồi đâu có đủ để mà cung ứng cho nó như vậy chú mới nói một câu tao không có tiền giờ mày muốn khứa mình muốn cắt thì cứ cắt cổ khứa cổ đi chứ giờ hết tiền rồi không còn nữa cây xăng cũng đã bán rồi giờ không làm ăn gì nữa hết đi đến chùa làm công quả thôi còn muốn khứa muốn cắt thì cứ khứa cắt đi trả nợ một lần để hết nợ rồi đi cho nó ngon nó ngọt cô chú nói vậy đó rồi cô chú mới nói với con vậy chứ sư cô ơi sư cô nhìn coi con chừng nào trả hết nợ vậy tưởng mình ngon lành mình biết quá khứ hiện tại vị lai sao cho nên con mới nói chú ơi Chú không cần hỏi ai Cũng giống như bản thân của tụi con là những người học Phật tu Phật Cũng không hỏi ai Mình muốn biết được cái nhân đời trước mình tạo cái gì Mình nhìn vào cái quả hiện tại thì mình biết Mình muốn biết được cái quả ở tương lai Mình nhìn vào cái nhân hiện tại mình gieo trồng là mình rõ Đức Phật dạy Dục tri tiền thế nhân kim sinh họ giả thị Yếu tri lai thế quả Kim sinh tác giả thị Kiếp trước tạo nhân gì muốn rõ Kiếp này xem hiện có hưởng gì Kiếp sau quả báo là chi Hãy xem hiện tại những khi nói làm đó quý vị Cho nên con mới nói chú ơi Nếu mà chú đã hiểu về nhân về quả rồi Tại sao trăm ngàn đứa chú sinh đứa nào chú sinh đứa này Đó là cái nợ đó con đến chính là nợ nó nha mà đem về nuôi 17 năm rồi năm nay nó 17 tuổi rồi chú trả chắc con nghĩ cũng gần hết rồi đó <laughs> khích lệ khích lệ chú này nói con nghĩ là chú trả 17 năm qua chắc cũng gần hết nợ rồi Hồi nói cho vui đi Ngày xưa hai vợ chồng chú giật nguyên dây hụi của người ta Giật hụi Rồi bỏ trốn đi Giờ người ta truy cập tìm đến Người ta đòi chứ gì hết Thôi trả nợ đi cô chú mà bây giờ cô chú trong lúc trả đó đừng vay thêm nợ mới nữa nha mà có cái phương cách trả khác nữa cái chú mới hỏi trả bằng cách nào con nói bây giờ cô chú cứ cung ứng hoài 5 triệu, 3 triệu, 2 triệu ngày nào cũng vậy Để nó ăn chơi, nó nhậu nhẹt, hư hỏng cuộc đời nó Bây giờ cô chú đem tiền của tài sản mình để đó gửi vào trong ngân hàng nó cũng rút rỉa ra hết nó cũng xài hết nó cũng phá hết bây giờ cô chú đem bố thí cúng dường tạo phước đi nương nhờ cái phước nghiệp mà nó chuyển tội nghiệp của mình và khi tạo phước hồi hướng cho cái tên quan gia đó đó cái cô chú nghe lời con nói thiệt đó sư cô bây giờ con để bao nhiêu tiền nó khảo kiểu này cũng tiêu hết bao nhiêu tỷ ở trong ngân hàng cứ rụt rút rỉa ra đưa cho nó hoài cái chúng mới thấy cái ngôi chùa bên Vĩnh Long đang xây dựng cái chúng mới hùng vô 50 triệu xây dựng thấy cái chỗ nào đắp tượng Phật cái hùng vô 10 triệu 5 triệu đắp tượng Phật và không có ghi tên mình ghi tên cho cái thằng con đó đó để hồi hướng cho nó cái chú làm vậy làm vậy một thời gian cái lâu lâu á, thì con đi giảng gặp chú thì chú cũng nói cỡ đài á, cũng hơi đỡ đỡ chút rồi nó không khảo mọi lần thì mỗi ngày mỗi khảo còn bây giờ cỡ đài thì hai ba ngày nó mới đi về nó mới khảo một lần nhưng mà dù cho mình có cho hay không cho nó cũng không có quậy bằng lúc trước còn lúc trước mà không cho nó tiền nó quậy nó đập đồ nát hết đồ đạc đó, trong nhà nó đập nát hết à. cho nên vào trong nhà chú tuy rằng cô chú này cũng có còn một số tiền gửi trong ngân hàng mà vô trong nhà trống lỏng mà tại vì có để nó cũng đập nát hết nó phá của Thế vừa rồi cô chú gặp con mới nói sư cô ơi sư cô nói đúng con trả hết nợ rồi cái con tưởng trả hết nợ là ở ngoài đời mượn của người ta trả hết nợ nói vậy hả chú hơi chúc mừng cô chú trả xong nợ để mình yên ổn mình lo niệm phật tu hành thế nói sư cô biết là con trả nợ nào hết không cái thằng quan gia báo đời đó đó con trả xong hết rồi cho nên tự động mà sư cô ơi tự nhiên à cái nó nói với con với lại má của nó nó nói à, ba má tôi đi bình dương tôi đi à, làm công ty à nha tự nhiên cái chú nghe nói cái chú mừng không thể nào tả nổi hết bà đi sắm cho nó hai bộ đồ đi bà rồi cái làm chút đồ ăn cho nó mang theo đi rồi còn cho nó ít tiền mày bỏ túi đi mày đi làm ơn làm phước đi dùm đi ông nội ơi chú nó nói vừa nghe nó nói nó đi làm ở ngay bình dương nó đi làm công ty xí nghiệp gì đó bình dương nó đi theo đám bạn của nó là chú mừng rồi để cho nó ra đời nó kiếm tiền để nó biết giá trị của đồng tiền để nó biết cách sử dụng mà không có phải khi khổng khi không mà nó đòi nó nó nó đi làm vậy đâu tại vì trả hết nợ rồi chứ không dễ gì đâu nó còn nói một câu lúc trước đây nghe cô chú nói mày làm quá tao với má mày trốn bỏ đi coi mày tìm ai để mà mình mày mày đòi nợ cái nó trả lời một câu ngon ngon giỏi trốn đường trời cũng không thoát khỏi tay tôi đâu nó tuyên bố câu vậy đó bây giờ thì tự động nó nói vậy cái cô chú mừng quá đi mua sắm cho nó hai bộ đồ cho ông ít tiền làm chút đồ ăn khô lương thực khô cho nó đi nó đi xong cái nó lãnh lương tháng thứ nhất cô chú không bao giờ nghĩ là nó lãnh lương mà nó biết gửi về cho mình đâu nó gửi về một triệu quý vị một triệu mà cô chú này tưởng là bạc tỷ vậy chứ mừng ơi là mừng luôn nó chuyển khoản về cho cô chú một triệu bạc cô chú mới đâu có dám xài chú đến chú cúng giường tam bảo mà chú nói một câu vậy nè sư cô ơi triệu này của ai sư cô biết không nó đó nó đem nó gửi về cho con với má nó một triệu bạc con đâu có ngu gì con dai nợ tiếp nữa dai nợ ăn của nó để trả nợ nó nữa sao thôi con đem vô cúng dường tam bảo đi để cho tam bảo mắc nợ nó để độ nó chứ nói vậy đó chứ đâu có dám xài đâu đâu có ngu gì ăn của nó để mắc nợ nó để trả nữa sao nhiêu đó là quá đủ rồi trả nhiêu đó quá sợ rồi mệt mỏi lắm rồi cái qua tháng thứ hai nó gửi về 2 triệu quý vị rồi bây giờ mỗi tháng nó cứ gửi 2 triệu 2 triệu 2 triệu về cô chú nói cầm 2 triệu đó mà rưng rưng nước mắt rưng rưng nước mắt thứ nhất là cảm động cảm động là tại sao bây giờ nó lại biết thương mình như vậy phật pháp rất là nhiệm màu nhờ mình biết sám hối biết tu tu tạo những công đức phước lành hồi hướng cho cái thằng quan gia trái chủ đó mà bây giờ nó thay tâm nó đổi tánh của nó nó biết nghĩ tưởng đến mình mà mỗi tháng nó gửi về cho mình hai triệu như vậy đâu có dám xài xài ăn của nó mắc nợ của nó gặp nó trả nữa sao đem đến chùa cúng dường để hồi hướng công đức phước lành cho nó Thế cô chú nói bây giờ vợ chồng con khỏe lắm Không còn lo nghĩ gì nữa hết rồi cái tin tưởng vào nhân quả tin tưởng vào phật pháp đã cứu lấy đời mình nếu như mà ngày xưa không gặp được phật pháp thì coi như hai vợ chồng này nội mà phiền não không cũng đủ bệnh mà chết đó quý vị mà nhờ tin hiểu về nhân quả hiểu được phật pháp hai vợ chồng đã chuyển được cái nghiệp của mình và ngày hôm nay sống đời hạnh phúc an lạc đó đây là cái bí quyết mà con xin góp ý chia sẻ cùng toàn thể quý phật tử để sống đời an lạc thì chúng ta phải tin sâu sắc vào nhân quả dừng lại đừng tạo nghiệp xấu ác và tích cực làm những điều thiện lành một việc ác nhỏ cũng chớ làm một việc lành nhỏ cũng chớ có bỏ qua vì mình làm mình hưởng chứ không ai hưởng thế mình đâu không ai dành cái phước đó của mình không ai cướp được của mình đâu nghe không quý vị cái bí quyết thứ ba để kiến tạo một đời sống an lạc và hạnh phúc thì con kính khuyên quý vị hãy phát tâm xả thí cho đi ban tặng niềm vui hạnh phúc đến với tha nhân đó chính là cách gieo mầm hạnh phúc an lạc cho mình đó quý vị xả thí có nghĩa là bố thí bố thí như thế nào nếu chúng ta có tiền của tài vật thì bố thí giúp đỡ cho những người cô bần quả độc nghèo thiếu khốn khổ chúng ta mở rộng cõi lòng ra giúp đỡ trợ duyên cho họ cơm áo gạo tiền nhưng mà bây giờ nó cũng có những trường hợp vậy nè quý phật tử như cách đây không có được bao nhiêu ngày thì có một chú nào đó đi đến chùa cái nói với quý sư cô mình á khóc dữ lắm nha sư cô ơi sư cô con trai của con nó nằm trong bệnh viện mà nó bị bệnh bây giờ nằm trong bệnh viện à, à bệnh viện chợ rẫy rồi à, bác sĩ kêu là bây giờ phải nạp vô đó là 7 triệu để đóng tiền thì mới chữa trị cho con của con mà con chạy khắp hết trơn nguyên cả làng cả xóm chỉ mượn được có một triệu rưỡi thôi còn 5 triệu rưỡi không biết ở đâu ra con không biết làm sao để cứu mạng con trai của con bây giờ nó đang nằm chờ chờ có tiền thì bác sĩ mới trị liệu thuốc thang cho nó mà không biết năm triệu rưỡi ở đâu ra chỉ có một cái con đường duy nhất là vào chùa cầu cứu xin quý cô mở rộng lòng từ bi cứu khổ ban vui cho chúng sanh đang đau khổ nghe nói vậy cái quý cô ở ngoài bàn thư ký á, xúm xích với nhau kêu gọi mấy chị em ở chùa mấy trăm cô lận mà người mười ngàn, hai chục ngàn Có người phát tâm năm chục ngàn Gom gom gom gom lại Gom lại được à, không biết nhiêu đó Mà còn thiếu 1 triệu cái thấy con đi giảng về cái chạy ra cầm tiền chạy ra nói cái chú này tội nghiệp quá con của chú đau bệnh mà không có tiền để đóng vô cho nên bây giờ đang chờ đợi có tiền để chữa trị căn bệnh đang nằm ở bệnh viện chợ rẫy tụi con gom được mà không đủ tiền thiếu một triệu nói cho với sư phụ cho một triệu đi thì con lúc nào con cũng tùy khả năng của mình ủng hộ được cái gì thì ủng hộ giúp đỡ được cái gì giúp đỡ nhưng mà phải giúp tới nơi tới chốn con mới quý cô mới đưa cho con tiền đếm lại ba tiền lẻ lẻ coi nhiêu đó rồi mới nói con bù vô để giúp cho người ta con mới bước đến con mới hỏi chú ơi chú nói con của chú nằm trong bệnh viện chợ rẫy mà đang chờ điều trị vậy thì chú cho biết tên của bệnh nhân là gì phòng số mấy lầu mấy rồi chú cứ bây giờ con cho con tặng cho chú 200 ngàn chú cứ đi lên trên đó đi rồi sẽ có người cấp tốc điện thoại liền ở trên kia có người sẽ vô trong bệnh viện chợ rẫy đóng tiền liền đóng tiền liền cho con trai của chú để chữa trị xin chú cho cái tên của bệnh nhân cho cái số điện thoại cho cái số phòng con thấy cái gương mặt của chú hơi khựng khựng lại rồi rồi cái chú cũng ghi ghi tên không biết ghi tên ai mình không biết cho cái số phòng số lầu đàng hoàng nha rồi cho số điện thoại nữa con mới gọi điện trên thành phố con mới nói nhờ đi đến ngay trong bệnh viện chợ rẫy tên bệnh nhân là là tên này rồi cái số phòng số giường nữa vô trong đó rồi có cái số điện thoại liên lạc với người nhà của người ta rồi đi vô trong cái phòng để mà đóng tiền đóng tiền cho người ta chữa trị em con nó mới đi tới nơi gọi điện thoại không có ai bắt máy đâu có số đó người ta nói số không thật đâu có đâu rồi mới cũng không tin nữa nhiều khi sợ là người ta hết pin hết gì đó hoặc là bị kẹt điện thoại gì đó lên tới phòng ở trển lầu số mấy số phòng luôn đâu có cái tên bệnh nhân đó đâu quý vị mà bây giờ có đủ trường hợp họ biết ở chùa thì luôn luôn lúc nào cũng có lòng từ bi nghe đau bệnh bức ngặt là điều giúp đỡ cho nên họ đến họ nói đủ kiểu hết nhưng mà chúng ta giúp thì cũng phải giúp tận tình tới nơi tới chốn cho nên con thường xuyên là cho người đi vào đó đóng trực tiếp luôn quý vị rồi cũng có một trường hợp ở bên Long Xuyên á, gửi thơ về chùa Hưng Thiền con nhận được lá thơ đó cổ kể mà mình nghe là mình không thể nào cầm lòng được trong lá thơ cổ để là cổ bị ung thư tử cung mẹ của cổ là bị ung thư não con chồng của cổ là bị bại liệt con của cổ là đứa là là nó bị tật nguyền cái gì đó cổ kể thê thảm luôn cổ nói bây giờ đang cần một số tiền để trị liệu bản thân con con chết cũng không sao con không sợ chết vì con biết đạo nhưng mà con chỉ cầu xin quý phật tử ở tại chùa hưng hiền mở lòng từ bi giúp đỡ một số tiền để chữa trị căn bệnh cho mẹ con vì mẹ con đang hấp hối trong bệnh viện chợ rẫy nữa rồi cái lúc đó là có quý chú quý cô làm từ thiện đó cái con mới điện thoại anh cái mấy chú mới nói là tụi con đang ở ờ, đang ở bên Long Xuyên đang đi ờ, hộ niệm cho mà gia đình Phật tử ở bên Long Xuyên có cần chi vậy cô cái con mới nói đọc cái số điện thoại nè cái tên của cổ nè địa chỉ số nhà của cổ mà khi cổ viết lá thơ đó cổ nói cổ nói rằng nếu Phật tử chùa Hưng Thiền trong ngày tu bắt quan trai sư cô kêu gọi được số tiền nào thì sư cô không cần phải đem qua nhà con chuyển khoản cho con số tài khoản mấy nữa cổ ghi ra tên của chủ tài khoản và số tài khoản luôn nhưng mà con đâu có gửi bậy bạ kiểu đó đâu thì biết rằng quý phật tử đây có một cái tấm lòng ủng hộ thì mình cũng phải đi tới nơi tới chốn con mới gọi điện cái mấy chú mới nói là tụi con đang hộ niệm bên long xuyên nói giúp giùm con cái tên này nè cái đi lợi tới nơi quý phật tử gần tới rồi gọi điện cái cổ nói tôi có ở nhà cái hỏi chừng nào tới nói tôi chỉ gọi trước vậy thôi rồi chừng nào tôi tới tôi gọi cho chị nói vậy chút xíu chưa đầy 5 phút vô thấy cái cô đó cổ ngồi cổ đánh bài tứ sắc cổ ngồi trước nhà cổ đánh bài tứ sắc rồi quý phật tử đi nguyên đồng xe mười mấy người tới hỏi ờ, chị ơi cho tôi hỏi thăm cái người tên vậy nè tôi nè hồi nãy phải à, anh với các vị gọi điện cho tôi không tôi đó nói là tôi phật tử chùa hưng thiền vậy hả vậy hả dẹp cái bộ bài tứ sắc liền hỏi bộ cô lan gửi tiền cho tôi hả cái mấy chú mấy cô nói không có đi qua đây để coi hoàn cảnh gia đình chị như thế nào nhưng mà bây giờ thì thôi khỏi khỏi tìm hiểu nữa thôi để ờ, tôi về tôi báo lại là được rồi nó hỏi sao vậy giờ mẹ tôi còn đang nằm trong bệnh viện cấp cứu mà cô lan cho người qua như vậy không lẽ không gửi đồng nào sao nói mẹ chị nằm bệnh viện cấp cứu mà chị còn lương tâm ngồi đây đánh bài tứ sắc được sao thôi nhiêu đó được rồi rồi cái đi về có nhiều trường hợp vậy đó quý phật tử thì con mong sao quý phật tử giúp đỡ làm phước nhưng mà mình làm cho tới nơi tới chốn nha quý vị rõ ràng đừng để cho ai đó có cơ hội lợi dụng họ sẽ tạo nghiệp xấu ác họ đau khổ hoài à nhưng mà mình tùy theo trường hợp ví dụ như có người lỡ đường đi vào đây rồi cái gặp sư ông mà biết sư ông mà nói thầy ơi con lỡ đường nhà con tuốt ở ngoài à, đắk lắc á mà con lỡ đường con vào đây con đi kiếm việc làm ở ngoài ngoài khó khăn quá không có công việc làm ăn con đi kiếm việc làm ở trong đây đi dít đất mướn mà bây giờ không ai mướn hết cho nên con đi về mà không có đồng xu nào đến để xin vài trăm ngàn triệu bạc gì đó để làm lộ phí đi xe sư ông vừa nghe là kêu con đem tiền cho cái con đem tiền ra con mới nói chú ơi con bây giờ con con biết chú khó khăn lắm thì chú mới đến đây chú hỏi chú xin mà thường khi mình hay nói một câu vậy nào quý phật tử hà nghèo thiếu đến xin mình quan hệ mình cho chứ đừng đi ăn cắp ăn trộm phải không quý vị cho nên mình biết người ta trong hoàn cảnh chắc chắn cũng khó khăn chứ bản thân mình mình có tiền có bạc mình đi đến mình xin mình có mắc cỡ xấu hổ không có phải không quý phật tử mình đâu có bao giờ mình xin như vậy còn người ta chắc cũng là khó khăn dữ lắm người ta mới đến người ta xin mình cho nên con mới nói con biết chú khó khăn chú mới đến đây mở lời xin nhưng mà con cũng không cần biết là cái sự việc của chú có phải là lỡ đường đi rồi muốn về quê của mình mà không có tiền lộ phí hay không số tiền này cho con được phép tặng chú để kết duyên với chú chú chỉ cần năm mua a di đà phật thôi để cho con tặng chú kết duyên con tặng 500 ngàn cho chú kết duyên với chú thôi cái dài bữa sau cũng cái ông đó ông lợi ông nói y hệt vậy nữa đó tại vì chùa mình đông đó thì cái ông ông ta cứ nghĩ rằng ông ta đi mấy ngày rồi trở lại chắc mình quên mặt nhưng mà cũng y hệt vậy nữa cái con mới nói chú ơi mấy bữa trước con cũng đã tặng cho chú rồi thôi chú không lẽ 500 ngàn chú không đi về tới Đắk Lắk được sao 500 ngàn con tặng chú mấy bữa trước rồi thôi chú ơi ở đây chú muốn ăn cơm quý cô cho ăn cơm con chú cần cái gì con giúp được cái gì con giúp nhưng mà đừng có lặp đi lặp lại cái vấn đề đó biết rằng người ta không nói đúng lời rồi đó quý phật tử cho nên con giúp cái gì thì con sợ người ta cũng mang tội là người ta lừa đảo gạt gẫm mình thì người ta tạo cái nghiệp xấu ác cho nên cái điều đầu tiên con nói là con không cần biết là hoàn cảnh chú như thế nào nhưng mà con chỉ biết rằng chú khó khăn chú mới đến đây chú xin thì con muốn kết duyên với chú mà kết duyên Phật pháp cho nên chú chỉ cần chấp tay xin niệm Nam mô A Di Đà Phật cho chúng con kết duyên với chú một ít tiền này để giúp cho chú à, trong lúc khó khăn này thôi chứ cũng hỏng chùa cũng không có tiền nhiều còn cái hoàn cảnh nào mình biết thì mình phải tận tình tới nơi mình giúp đỡ cho người ta tuy mình không có cũng kêu gọi quý phật tử chung tay góp sức để mình làm những cái việc vừa từ thiện cho xã hội vừa giúp đỡ mọi người vừa tạo phước cho chính mình lấy đó làm hành trang tư lương cho một chuyến đi về đó quý vị chúng ta xét lại của tiền vốn chẳng bền lâu ta nên xả thí để bắt cầu về quê đi quý vị ơi nhắm mắt xuôi tay bỏ ráo lại hết à không có mang theo được thứ gì đâu quý vị có một gia đình đó cũng là phật tử nghe quý vị chứ không phải là không theo đạo nhưng mà các vị này chưa hiểu sâu sắc về nhân quả chưa tiếp nhận được cái lời dạy cao quý của đức phật cho nên cứ à, ngày rằm thì đi đến chuộng lần mỗi tháng liên lần mà đến giờ thuyết pháp á, thì không có nghe lên trên chùa lễ phật xong rồi cái xuống dưới cái quầy hàng ăn ăn xong rồi đi về cho nên đâu có hiểu gì về lời phật dạy đâu có tiền bao nhiêu 7 đồng kiếm thêm 3 đồng nữa cho chẳng 10 rồi 8 đồng kiếm 2 đồng chẳng chuột làm 3 đồng cũng không dám ăn dám xài để dành cho 7 đồng nữa là chẳng 10 để dành đó rồi kỳ đó cái cái chú Phật tử này nè bệnh mà nằm hơn một tháng trời không ăn được không uống được đổ nước mà chỉ nhấp có một một miếng chút xíu thấm thấm môi thôi mà trong vòng một tháng trời không ăn không uống được đó quý vị nó ốm nó ốm mà khi mình vào trong đó mình hộ niệm mình nhìn thấy rồi mình thấy sợ tại vì còn da nó bọc với mấy cái lớp xương sườn xương sống mình có thể đếm ra được luôn nó ốm như vậy đó một tháng trời không ăn gì được hết nằm như vậy mà nằm mê man luôn quý vị đâu có tỉnh táo gì đâu gia đình mới ra ngoài chùa mới hỏi hỏi với sư ông với hỏi với con nói sư ông ơi sư ông không biết có cái bài kinh nào tụng cho ba con đi mau không chứ để vậy thấy tội ông quá à hoặc là có một bài thần chú nào vô trì tụng cái là cho ông đứt bóng liền được không mình nghe nói trong lòng mình xót dạ nhưng mà mình cũng biết là hoàn cảnh gia đình đó thấy cha của mình nằm thôi thớp thôi thớp như vậy sống mà sống không yên chết mà chết không được cho nên nóng ruột không biết nói sao nói thẳng nói đại mà bộc bạch trong lòng mình bằng những câu nói đó mà mình nghe sốc dạ lắm quý vị ơi có bài thần chú nào trì cái ông đứt bóng liền không rồi có một bài kinh nào tụng để cho ông ông đi cho ngon cho ngọt để sống vậy khổ quá đi Chứ ông mới nói có bài nào đâu thì mình chỉ niệm phật và nguyện cầu cho nếu mà còn duyên ở cõi la bà để cho ông được mạnh khỏe còn hết duyên rồi thì cho ông nhẹ nhàng thanh thản nương nhờ phật lực mà tiếp dẫn ra đi về cảnh giới an lành nhưng nói thì an ủi vậy thôi xin hỏi quý vị hằng ngày sống không gieo trồng cái nhân mà đến giờ phút cuối cùng mà cầu phật đến tiếp dẫn được không quý vị cho nên quý phật tử ơi có nhiều khi á, trường hợp quý phật tử đến thỉnh nói à, quý sư cô ơi con là phật tử con quy y ở chùa này má con ba con cũng quy y chùa này bây giờ ba má con hôi thớp hấp hối bây giờ chết không chết không sống không sống đến đó để cầu nguyện sao cho má, má con ba con gì đó nếu mà à, chưa có hết duyên á, thì cho gặp thầy hay thuốc giỏi hết bệnh còn hết duyên rồi cho đi cho ngon cho ngọt nhưng mà mình không gieo trồng cái nhân làm gì có cái quả quý vị thì trường hợp của cái ông này ông cụ này không dám ăn không dám xài mà cuối đời một tháng nằm không ăn không uống gì được hết tiền của tài sản ruộng đất cò bay thẳng cánh luôn quý vị mà một điều thương tâm nữa khi chúng con đến đó để hộ niệm tại vì những người con đem cái tờ lòng phái quy y mà không biết là năm nào đó à, quy y tại chùa Hưng Hiền mà là bây giờ mối mọt ăn hết trơn rồi mình không nhìn ra nữa chỉ nhìn thấy được cái chữ ký của sư ông thôi rồi mới nói là thỉnh đến đó để tụng một thời kinh năng nỉ quá cái sư ông nói thôi giờ quý cô đi vô đó để tụng đi thì con mới về đến đó con khai thị nói vài lời mới vừa vô khai thị thấy ông quằn quại co giật dữ lắm quý vị ơi bức bách dữ lắm mà mê man nha không có tỉnh nhưng mà khai thị vài lời xong rồi cái quý cô mới vừa niệm phật mới vừa tiếp dẫn đạo sư a di đà phật a di đà phật a di đà phật chưa đầy 10 phút thì cái ông này ông tắt thở quý vị mà nằm một tháng trời không tắt thở mình mới vô khai thị xong rồi niệm phật tắt thở mà vừa tắt thở xong cái quý, cái cả nhà nói rồi tắt thở rồi tắt thở rồi nói vậy nha không mừng không mừng họ mới nói vậy đó họ nói rồi tắt thở rồi tắt thở rồi thì bỗng dưng nghe những người mà thân của họ nó chung quanh đó vừa nghe tắt thở rồi mạnh ai nấy đi mà mình không biết là đi đâu mình cứ tưởng rằng họ lo chuẩn bị hậu sự nhưng mà không ngờ mới vừa nói tắt thở rồi tắt thở rồi 10 phút sau nghe một cái ép một cái rồi đâm họng một con heo nghe một cái ép cái quý cô đang niệm phật mà nghe cái ép la lên cái quý cô nhìn nhau lắc đầu bước ra nói không chịu còn nói một câu vậy nè tôi thỉnh quý cô vô đây á để tụng kinh niệm phật để cầu nguyện cho ba tôi thì bây giờ ba tôi đã chết ngon chết ngọt rồi thì cái bổn phận của quý cô xong rồi còn cái bổn phận của tụi tôi cúng gì đó là phần của tụi tôi nói vậy đó quý vị nói vậy thôi bổn phận của tụi con xong rồi xin phép về các chắc cái duyên của ông này tới đó hết rồi mình hết duyên đối với Phật pháp rồi chứ bây giờ mình khuyên người ta không được mà mình ở đó để mình chứng kiến cái cảnh người ta sát sanh hại vợ không được quý vị ơi mà nói giải thích hết lời luôn mà còn nói thẳng một câu cái trách nhiệm của quý cô đến đây để tụng kinh để niệm phật mà bây giờ ba tôi chết rồi thì trách nhiệm của quý cô xong rồi còn cái chuyện mà làm đám cho gia đình ba tôi tôi làm cái gì kệ tôi mắc mớ gì quý cô quý cô nói thì tôi cúng cái gì tôi cúng heo bộ quý cô ăn không được quý cô nói hả ta nói người ta cúng heo mà mình ăn không được rồi mình tức mình nói hả sao họ nghĩ tính độ đó đó quý vị ơi mà con thấy đáng thương cho cái ông này làm bao nhiêu ổng cũng à, dành dụm hết rồi đâu phải vậy đâu mới vừa nói xong chị em chúng con chuẩn bị đi về cáo biệt về mà trước khi về cũng hôi thương cho cái người chết nói vài lời với ổng nói vài lời khai thị cho ổng để ông buông bỏ hết muôn duyên ta bà giả cảnh nơi mình gửi thân sinh tử cao lắm chỉ có trăm năm còn cực lạc gia quê chốn an mạng niết bàn muôn thuở xin ông hãy nên ghi nhớ sống ở trên đời có được bao lâu mới xuân xanh thoáng chốc đã bạc đầu rồi lại đến quan khâu một nắm Cuộc trần thế hãy nên suy gẫm tấm thân này do ngủ ấm duyên sinh Bởi do nơi nhiễm trước vọng tình nên cảm họ thân hình nam nữ Sống với kiếp phù du lữ thứ Hệ có sinh có tử lẽ thường Nay mãn duyên hãy trở lại cố hương Nương Phật hiệu để Tây Phương thẳng lối Còn chớ vương vấn tình tiền muôn mối Mà sáu đường rắc rối chuyển xoay Cõi ta bà đau khổ lắm thai Về cực lạc để ngồi đài sen báo khai thị nói vài lời biết đâu ông này ông nghe ông giác ngộ để ông niệm phật ông ra đi còn cái chuyện người ta bây giờ mình cản không được rồi thôi mà chưa mới vừa nói chưa dứt lời nghe là nghe đánh lộn âm âm ở phía sau <laughs> rồi quý vị ơi nó dành ăn nó đánh lộn để bao nhiêu công đất ruộng gì đó mà không biết là tờ di chúc ông này ông để lại cái kiểu gì mà đám con của ông nó đánh nó chửi nhau kinh hồn luôn còn chút xíu dĩa bay lên đầu mình rồi quý vị mấy chị em con hả lật đật mau đi xuống xuồng để đi về chứ không thôi lặn hồi nữa không dĩa bay cũng tô trúng đánh lộn nhau mà nó đem đồ nó quăng dèo dèo dèo dèo dèo và chửi cái xác cha mình còn nằm đó đó quý vị cho nên con kính gửi lời khuyên đến với quý phật tử mình sanh ra đời mình không mang vật gì vào đời nhắm mắt xuôi tay bỏ ráo lại của trần ta trả lại cho trần bao nhiêu tội lỗi phần mình lãnh riêng lúc còn sống nha quý vị làm được việc gì phước lành quý vị làm đi lấy đó làm hành trang tư lương để mình trở về tây phương cực lạc sống cảnh an lành để lại cho nó nó không biết gìn giữ hoặc là nó dành ăn cái kiểu đó mình tức chết luôn con cháu tự có phước phần đừng gì con cháu lo gần lo xa của tiền vốn thiệt năm nhà nào đâu bền chắc sao ta bận lòng đừng làm giả tràng xe cát biển đông vô tình lượng sống cướp công nhọc nhằn trò đời ai có biết chăng như mây tăng họp như trăng viết tròn cái vui ở bên cạnh bà con vui trong phút chốc có còn dài lâu cuộc đời sinh diệt bể dâu như bọt tụ tán như xương đầu cành mai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 a di đà phật đồng quy lạc thành con cháu tự nó có phước phần quý vị muốn để lại một loại tài sản quý báu cho con cho cháu của mình kính khuyên quý vị để lại tài sản đạo đức và trí tuệ để lại một tấm gương đạo đức cho con cho cháu của mình sách nho có câu như sau tích thơ dĩ vi tử tôn tử tôn vì tắc năng độc tích kim dĩ vi tự tôn tử tôn vì tắc năng hữu bất như tích âm đức ư minh minh chi trung trường cũ chi kế nếu quý vị chứa sách để cho con cháu con cháu của mình chưa chắc gì nó đọc chứa tiền chứa vàng để cho con cháu con cháu của mình chưa chắc gì nó biết giữ gìn mà nhiều khi còn là một tai họa nguy hiểm nữa nó dành ăn nó đánh lộn rồi khổ lắm quý vị chỉ bằng chúng ta tích chứa cái đạo đức nó mờ mờ ở bên trong nhưng mà nó lâu dài nó không có mất cái đạo đức ở đời đó chính là sự xả thí phát tâm cho đi ban tặng niềm vui hạnh phúc đến với tha nhân đem phước báo của mình chia sẻ cho chúng sinh cùng hưởng thì đó chính là bí quyết để đem lại đời sống an lạc cho mọi chúng ta nếu quý vị cứ cho đi vậy quý vị lúc nào cũng có niềm vui hết á cho người ta vui mà quý vị người ta vui ít chứ mình vui nhiều đó nghe không quý vị đâu thử quý phật tử xả thí bố thí đi quý thì có vui không vui đó nghe quý phật tử thì à, để kết thúc buổi pháp thoại sáng hôm nay con kính gửi lời khuyên đến với quý phật tử bí quyết để sống một đời sống an lạc vì thời gian có giới hạn cho nên con chỉ đưa lên ba điều thôi điều thứ nhất với một đời sống thiểu dục tri túc sẽ góp phần xây dựng niềm an lạc hạnh phúc ngay trong thực tại cho mỗi chúng ta và yếu cái yếu tố thứ hai để giúp cho chúng ta sống đời an lạc giải thoát là quý phật tử đây cần phải làm gì hồi nãy con nói rồi đó nói lớn lên quý phật tử mình nói mình mới nhớ tin sâu vào nhân quả quý vị phải tin vào nhân quả rồi cái gì gặp cảnh duyên gì đến với mình mình mới vui vẻ đón nhận và không dám tạo tác những cái nhân xấu ác mới nữa cái thứ ba là phát tâm xả thí cho đi đó là phương cách để kiến tạo an vui hạnh phúc cho mình và cho những người chung quanh đời này và đời sau luôn quý vị kính chúc cho toàn thể quý phật tử nương vào bí quyết đó đời sống hiện tại hân tâm luôn an lạc hạnh phúc luôn đón chào huynh đệ nhất trí cùng nhau thực hiện theo lời Phật dạy để trải nghiệm được niềm vui niềm hạnh phúc niềm giải thoát thật sự ở giữa đời này và ngài nhắm mắt xuôi tay giả biệt cuộc đời nương nhờ vào những cái chánh nhân tốt lành mà quý vị gieo trồng trong hiện đời đó giúp cho quý vị đủ duyên sanh về cảnh giới tây phương cực lạc an lành sống lâu kiếp kiếp đời đời không già không chết không dời đi đâu a di đà phật con trân trọng kính mời toàn thể quý phật tử đồng hồi hướng nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn hành Phật đạo